ủy nhiệm chi này em nhìn này ngày mùng 2 tháng 1 20xx nhá 20 coi như là 2022 nhá của dạ. ngân hàng Agribank nhìn xuống cái nội dung là trả tiền thuê nhà đúng chưa dạ. số tiền thì đúng bằng 51 triệu luôn lưu ý này trên thực tế người dạ. ta có thể chia nhỏ cái ủy nhiệm chi này ra có thể là ví dụ như tổng hóa đơn hợp đồng thuê nhà hôm qua là 51 triệu nhưng mà có thể dạ. là họ trả trước bao nhiêu tiền đấy 20 triệu chẳng hạn còn 31 triệu chia nhỏ ra cũng được miễn là cái hợp đồng đấy mình thanh toán toàn bộ bằng tiền ngân hàng em hiểu ý chị không ừ, ừ nhá thì như vậy trong trường hợp này mình nhìn vào nội dung trả tiền thuê nhà thì mình sẽ vào phân hệ ngân ngân hàng nhá yeah. Dạ. em vào phân hệ ngân hàng thế trong trường hợp mình đối với phân hệ ngân hàng thì mình hay sử dụng nhất là hai phân hệ này nếu tiền ngân hàng nhá mùng một hai của mình giảm á thì mình chọn chi tiền dạ vâng nếu mà tiền của mình tăng thì em lại vào ngân hàng chọn thu tiền em này như vậy là yeah. Dạ. khi mà mình đọc nội dung thì mình sẽ biết được sẽ hình dung được là cái nghiệp vụ đấy trong nghiệp vụ đấy thì tiền của mình tiền ngân hàng nhá thì đang nói về tiền ngân hàng tiền ngân hàng của mình là tăng hay giảm như vậy trong trường hợp này mình trả tiền thuê nhà chắc chắn chọn chi tiền hay thu tiền nhỉ dạ chi tiền đúng rồi em vào ngân hàng chọn chi tiền nhá dạ rồi thứ nhất là chọn à, tài khoản chi nhá thì em tích vào mũi tên em này đó ở đây thì cả ngân hàng và cả công ty nhà mình cũng được có một ngân hàng Agribank này thôi đúng không cho nên mình chọn luôn nó nhé còn trong trường hợp mà ngân hàng mình có hai ngân hàng trở lên á hai cái tài khoản ngân hàng trở lên đó thì em nhớ cẩn thận khi chọn tài khoản ngân hàng nhé mình đang làm ngân hàng nào thì chọn ngân hàng đấy ở đây khi mình chọn rồi thì nó sẽ có thông báo này tức ngân hàng hỏi là bạn có muốn ngầm định chọn cái tài khoản ngân hàng này không đúng không thì à. nếu như mà mình đang làm của mình chỉ có một ngân hàng thôi thì em cứ chọn mặc định thôi ngầm định thôi nha dạ. Ừ. dạ rồi thứ hai là đối tượng đối tượng để mình chi trả này mình đang chi trả tiền thuê nhà đúng không vậy đối tượng này là chính là cái nhà cung cấp của mình nhá dạ em ghi cột đối tượng là nhà cung cấp thì em sẽ tích vào mũi tên này đó dạ. đấy để chọn cái nhà cung cấp của mình ví dụ em biết ừ, ông đấy là ai hoặc là nhà cung cấp đấy tên gì thì mình có thể lọc lọc bằng cách lọc mã số thuế cũng được và lọc theo tên cũng được ví dụ mà hoa đúng không thì chỉ đánh chữ hoa đặt dạ. đây ờ là nó sẽ ra luôn nhá à đây ừ. yeah. Dạ. mình thuê của cá nhân rồi cái tài khoản dạ. nhận này đấy đối với ờ, kế toán mình thì không cần thiết phải khai lên phần mềm đâu nhá dạ yeah. ừ. tiếp tục nội dung thanh toán đây có cái chỗ này nó đang mặc định là chi khác nhưng em cũng tích vào mũi tên này lần đầu tiên thì chị cho em tích luôn là dạ. tên này nó có các cái mục để mình chọn này một trả các khoản vay tạm ứng cho nhân viên chi khác chi cái gì thì em có thể xóa nó đi sau mới ghi là chi trả tiền thuê nhà cho Nguyễn Mai Hoa nhá dạ rồi đấy em ghi vào ghi tên luôn là gì đúng rồi trả tiền thuê nhà cho Nguyễn Mai Hoa mình gọi là cái ờ, những cái cái diễn giải này sau này mình có in sổ sách á thì là nó sẽ rõ ràng ra em viết đúng chính tả vào nhá ví dụ trả tiền dạ. thuê nhà cái chữ trả này viết họa cho chị này Nguyễn Mai Hoa này tóm lại là viết đúng chính tả để sau này khi nào mình in chứng từ sổ sách á cho nó đẹp một chút nhá. Dạ. Dạ rồi. Rồi, ngày tháng đi em. Ngày tháng là cái ngày mùng 2 tháng 1 đúng không? Mùng 2 tháng 1 dạ. Ừ. Có thể trong trường hợp này nhá, mình ờ, họ chuyển khoản cùng ngày với làm cái ngày mà mình giao dịch hợp đồng á. Làm cái hợp dạ. đồng á, đúng không? Chị thấy là hôm qua làm hợp đồng thuê nhà cũng mùng 2 tháng 1. Hôm nay chuyển khoản cũng mùng 2 tháng 1 luôn thì cùng ngày nhưng mà trên thực tế có thể khác ngày nhá có thể em dạ. chuyển khoản trước đặt cọc chẳng hạn này đúng không hoặc chuyển khoản sau hoặc dạ. cùng ngày thì em nhớ căn cứ vào chứng từ trên ngân hàng chưa dạ. rồi về phần hạch toán em nhắc lại chị một lần nữa cái hạch toán hôm qua khi mà mình thuê nhà mình hạch toán như thế nào nào để liên quan đến để mình suy luận cái hạch toán hôm nay mình chi trả tiền hạch toán hôm qua nhá mình thuê nhà nhá hôm qua chị dạy em cái tiền thuê nhà khi mình đi thuê á dạ, tài khoản hai một hai chị đúng rồi có tài khoản 111 hoặc 331 nhưng mà cái hôm qua là mình có tài khoản gì 3, 331 ừ, như vậy chốt lại là định khoản hôm qua là mình tiền thuê nhà của hợp đồng cá nhân á đúng không là nợ 242 có 331 đấy em ghi vào vở như thế nhá nhớ mở dạ. ngoặc là bài hôm qua nhá được chưa khi thuê yeah. Dạ. nhà đây bài hôm qua khi thuê nhà này mình đã vào mua hàng này chọn chứng từ yeah. Dạ. mua dịch vụ và đã hạch toán nợ 242 có 331 dạ rồi còn lúc mà chị dạ. đọc cho em cái hôm cái định khoản ban đầu là chị có có một một một hoặc ba ba một chị đã phân tích từng cái trường hợp rồi tuy nhiên trong cái trường hợp hôm qua cái tiền này tiền à, chuyển khoản đúng không dạ. cho nên là tại thời điểm mua thì mình treo qua ba ba một luôn công nợ dạ. là nợ hai bốn hai có ba ba một em gạch chân cho chị dạ. chỉ phần có ba ba một nhá là công nợ phải trả tăng lên nhá rồi đến hôm nay mình khi chi trả tiền thì em thử suy luận cho chị xem hôm qua mình có 331 rồi hôm nay đi trả thì nợ tài khoản gì nhỉ giảm N331 Đúng rồi, giảm nhá, tài khoản loại 3 Giảm thì ghi bên, bên nợ, đúng không? Cái dạ. chỗ này phần lúc nãy phần mềm nó chưa có đâu này nhá Nhưng mình phải đánh vào, chưa? À, dạ. Không giống như hôm qua cái chỗ mua hàng kia là chị, chị em mình thiết lập sẵn rồi nó tự nhảy Phần mềm dạ. nó tự nhảy, tích và chưa thanh toán nó tự nhảy có 331 Nhưng hôm nay khi đi thanh toán em phải tự đánh nợ 331 nhá Dạ ừ hôm nay mới học có thể nó đang hơi lâu một chút nhưng hôm sau em cứ trả tiền nhà cung cấp để em cứ nợ 331 được chưa dạ. bản chất thì mình phân tích một tí là là hiểu thôi nhá dạ rồi ừ.